Ờ, tôi sẽ thử qua cho anh em ờ, vài tiếng bạc của cái ờ, ống truyền cảm ứng 4 và đánh sóc đĩa bịp và siêu chuột sắc bấm này tứ đen rồi tứ đen nhé mở tứ đen này sấp đôi mở sấp đôi này sấp đôi anh em nhé cực kỳ chuẩn ba trắng này mở này ba trắng này em này thì anh em hãy xem hết cái video để tôi hướng dẫn về cho anh em về cái đồ chơi cảm ứng ngày hôm nay chào tất cả anh em đã quay trở lại với ờ, kênh youtube của chúng tôi thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ siêu mới siêu chuẩn và đồ không tang 100% đồ chơi ngày hôm nay được gọi tên là cái ống cảm ứng truyền mới nhất năm 2020 và ống cảm ứng truyền này thì cách chơi như nào và một bộ sản phẩm của nó ra sao đầu tiên là một cái ống đi chơi là anh em phải đúc trực tiếp là cái ống này ở treo ở trên người của anh em và cái đầu dắp ờ, cắm này sẽ cắm trực tiếp vào cái máy máy rung và máy điều khiển ống đây anh em nhé còn cái máy này sẽ dùng bằng pin con thỏ đây dùng trực tiếp bằng pin con thỏ anh em lắp vào và nó sẽ có hai khoảng cách để em chơi khoảng cách thứ nhất là sẽ có cái công tắc là anh em khi anh em gạt lên thì là chơi với cái khoảng cách là từ 50 ờ, đến 60 phân là khi anh em gạt lên đó chính là gạt lên này còn khi anh em gạt xuống là chơi với khoảng cách xa hơn với cái địa trường nó đường trường nó sẽ phức tạp hơn là từ 80 phân đến 1 mét gồ ghề đều có thể chơi được hết đây là cái công tắc chỉ là bật mở thôi Đấy. và cục dung thì lối trực tiếp cục dung dán lên người anh em cái đầu mút khiển để anh em bấm Đấy, khi nào anh em bấm thì máy nó mới có thể báo dung và nó đo quân vị cảm ứng để báo dung cho anh em biết ở trong bát trong điệu về mặt vị gì thì chủ yếu là cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách cụ thể để anh em đi chơi làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất khi anh em chơi ống cảm ứng và làm sao là khi người ta sóc đến ấy nhịp rung thứ hai thứ ba anh em đã biết được về à, trong bát về mặt gì để anh em chơi rồi <clears throat> thì à, như anh em có thể biết được rằng à, đầu tiên tôi giới thiệu qua về cái quân cảm ứng quân cảm ứng thì cái ưu điểm nhất của nó là cái đồ không tăng 100% quân không tăng nam châm thử hút soi đèn flash không có gì đây thử qua cho anh em này tôi soi đèn flash đây đây anh em nhé quân hoàn toàn không tan thử làm cho không hút hay là tất cả trong những ờ, sòng chuối thì người ta làm gì chơi xong người ta bóc vị cũng không thể nào phát hiện ra được Đấy, với cái mẫu quân vị cảm ứng này và bát đĩa thì bát đĩa sẽ là của người ta hết Đấy, chỉ cần duy nhất là máy anh em đút trong người với một cái bộ máy tôi đã treo bắt buộc là đi chơi cảm ứng để anh em sẽ phải treo ống lên trên người của anh em và quân vị thì phải đúng để đúng với khoảng cách của anh em tại vì sao cần phải đúng khoảng cách bởi vì những cái mặt quân vị cảm ứng là bắt buộc phải để đúng khoảng cách thì cái nhịp rung của nó mới có thể báo chuẩn được cho anh em với cái nhịp rung đó anh em có thể đánh vào mặt chẵn mặt nẻ hoặc là đánh thẳng vào mặt vị của nó đầu tiên là cái mặt vị tứ tử nó sẽ rung như nào rung từ 1 đến 4 nhịp với cái giọng rung chậm chậm nhất thứ hai là cái mặt ba trắng sẽ rung từ 6 đến 8 nhịp rung chậm đều và thứ ba là cái mặt sấp đôi sẽ rung từ 10 đến 12 nhịp rung đều nhau ba đen sẽ là 13 đến 15 nhịp rung rung hơi nhanh tứ đen sẽ rung rất là nhanh nháy cực kỳ nhanh đến 16 18 nhịp rung cũng có thể là lên đến 20 nhịp rung và anh em đánh thì chỉ cần khi đã đánh quen là nghe giọng rung là anh em chơi được đây là khi tôi đã để với cái khoảng cách của nó đó chính là 60 phân Rồi, anh em thử bấm qua xem là cái máy nó có rung chuẩn không tôi bấm này khi anh em bấm này tự động nó rung này cứ từ 1 đến 4 nhịp là chuẩn ba nhịp này chuẩn anh em này <coughs> tiếp theo là ba trắng ba trắng sẽ rung như này ba trắng sẽ là rung từ 6 đến 8 nhịp rung tôi bấm này 6 nhịp rung Đấy, rất là chuẩn và tôi sẽ giải lý do vì sao anh em vào trong cuộc chơi anh em đánh cái đồ này à, không được chuẩn xác và dung mà hay bị sai nhịp bởi vì sao là cái khoảng cách của anh em đặt chưa chuẩn khi này tôi đặt khoảng cách gần hơn này nó có thể lên đến nhịp thứ 10 12 nhịp hoặc là 13 15 nhịp tôi bấm này Đấy, lên đến 10 nhịp và khi anh em lại để xa quá này để xa quá này sẽ dùng thiếu nhịp hoàn toàn này đó tại vì sao sử dụng được ba nhịp bởi vì khoảng cách anh em đánh xa quá và anh em đang để là cái chế độ 50 đến 60 phân chứ không phải là chế độ 80 phân đến 1 mét đấy đúng không và tiếp theo là khi này anh em đặt lại đúng khoảng cách của nó là 50 60 phân này và tôi bấm này sáu nhịp rung siêu chuẩn anh em nhé chỉ cần biết đánh là sẽ chuẩn còn không biết đánh thì kể cả anh em cầm vào cái đồ gì anh em cũng không bao giờ chơi được tôi khẳng định là như vậy sấp đôi là 10 đến 12 nhịp 11 nhịp này ba đen này sẽ rung nhanh hơn cái mặt sấp đôi này bởi vì sao à, cái mặt vị đen nó sẽ úp hơn đấy, ví dụ ba mặt thì ba bao giờ cũng rung nhanh hơn một và rung nhiều nhịp hơn một đấy ba sẽ hơn một mà anh em đây này Đó, 15 nhịp anh em nhé thứ đen này thứ đen này có thể dùng đến lên đến tận 20 nhịp nhưng mà nó nháy rất là nhanh anh em nghe nhá Đấy, dùng đến đã 16 nhịp rung đó chính là mặt tứ đen dùng nháy rất là nhanh nháy nhanh hơn tất cả các mặt khác bởi vì tất cả bốn mặt đều úp xuống cái bốn thì bao rộng là rất là số nhiều thì nó sẽ rung nhiều nhịp và rung nháy rất là nhanh đấy, đó chính là cái đồ chơi cảm ứng mà tôi muốn hướng dẫn cho anh em cách chơi đấy, để cho anh em đi vào trong cuộc chơi đạt được cái hiệu quả cao mua đồ thì tất nhiên là phải chiến thắng được thì anh em mới quay lại đấy, những cái nơi cửa hàng của chúng tôi để anh em tiếp tục ủng hộ ở cơ sở của chúng tôi đấy, và lưu ý rằng là anh em à, đi mua đồ để lên cẩn thận là bắt buộc là anh em phải luồn bát đĩa và quân vị vào trong cuộc chơi thì mới có thể chiến thắng được còn khi mà anh em đi chơi ạ không luồn đồ vào ạ không bao giờ có khả năng chiến thắng bởi vì nó rất là vô lý không luồn đồ vào mà vẫn có thể chiến thắng được thì tại sao người ta lại không cầm đi chơi mà lại bán cho anh em nên là anh em phải cẩn thận lưu ý là khi anh em đi mua đồ và anh em phải vào đúng cái cơ sở nào uy tín có rất là nhiều mặt hàng để cho anh em lựa chọn thử hàng thoải mái test hàng thoải mái thì em mua tại cái cơ sở đó làm ăn lâu dài và công ty của chúng tôi thì sẽ có thẻ bảo hành đầy đủ cho anh em kèm theo là địa chỉ công ty và số điện thoại hotline của công ty Đấy, kèm theo là số điện thoại bảo hành của tất cả anh em khi đã mua hàng tại cơ sở của chúng tôi và anh em ấy lên ấy, lựa chọn những cái cơ sở như của chúng tôi để anh em có thể lựa chọn đặt cái niềm tin vào mua hàng phải chơi được thì anh em mới có thể ấy, tạo được cái sự uy tín của cửa hàng chúng tôi và số điện thoại tư vấn về cái mặt hàng cái đồ chơi cảm ứng này anh em liên hệ là 0972 422 888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 em nhé và tôi sẽ à, nói qua về công thức sử dụng và cái cách chơi của cái à, bệ số 2020 này đến cho anh em thì một bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm là một cái bệ số anh em có thể chôn dưới đất để dưới đệm dưới giường dưới chiếu tùy theo anh em và một cái cục dung anh em đúc ở trong người để nó sẽ dung cho anh em biết là trong bát trong đĩa là về chẵn về lẻ hay về gì cái bảng dung của nó sẽ là lẻ sẽ dung một nhịp sấp đôi sẽ báo không dung và tứ tử sẽ báo dung hai nhịp anh em nhé và bắt buộc là anh em phải ờ, luật cho tôi chính là mẫu mã quân vị không tang vào trong cuộc chơi thì cái ưu điểm rất là tốt về cái mẫu đồ ờ, bệ số 2020 này là khoảng cách Đấy, cái độ dày của nó rất là cao khi anh em chôn dưới ờ, phần lèn nhà hoặc là anh em chôn ở những cái nơi cuộc chơi sân bãi của anh em đấy treo dài của nó này có thể đấy, dựng lên hẳn một cái cây bài này rất là dài đấy, trong vòng từ 35 đến 40 phân đây anh em nhá đó rất là dài <clears throat> và nếu mà anh em nào để dưới giường dưới điện dưới chiếu thì anh em đánh cái khoảng cách nó ngắn hơn anh em có thể điều chỉnh khoảng cách ở tại cái, cái ờ, cục của nó này nó sẽ có ờ, những cái đường để anh em có thể ờ, điều chỉnh được cái khoảng cách của nó theo cái đường vòng tròn của nó này đây anh em nhé và đây là cái công tắc để anh em bật mở và tại sao nó lại cho anh em một cái đoạn dây cực kỳ dài như thế này để làm gì Đấy, vì anh em lại ờ, chê nó thành dây dựa như nhau thì cái đoạn dây dài này nó sẽ hỗ trợ cho anh em là dễ dàng anh em luồn ra cái lôi gần nhất với ổ điện để anh em có thể sạc pin bởi vì cái đồ chơi nào cũng thế thôi bắt buộc là anh em phải sạc pin thì anh em mới có thể chơi được à, đó chính là cái điều đương nhiên và pin của cái này thì rất là lâu nó phụ thuộc vào khi anh em chơi là lên đến được trong vòng à, từ 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng với cái bẹt số này <clears throat> quân vị thì nam châm là đầu tiên là thử không hút soi đèn phá lát không có gì chơi xong bóc quân vị thoải mái ra hoặc là anh em à, những cái thử thách nào trong sòng hâm sới anh em có thử thử thoải mái luôn không bao giờ phát hiện ra được anh em nhé à, ờ, bát đĩa thì tôi khẳng định là bát đĩa là xanh chín anh em không cần luồn bát đĩa chỉ cần duy nhất là mẫu quân không tang này vào cho tôi anh em nhé quân của bạn số thì không tang nó cũng tương tự với mẫu quân cảm ứng là hai mẫu quân này đều là quân không tang nhưng mà cái quân của cái bệ số này sẽ rẻ hơn quân cảm ứng khi anh em chơi ở đây là khi anh em bố trí được cuộc chơi bố trí được sân bãi thì anh em lên lựa chọn cái mẫu đồ này là hợp lý nhất đối với tất cả anh em nào đang đi chơi ở cái bộ môn chơi sóc đĩa anh em nhé <clears throat> ở đây là cái bệ số này còn tiếp theo đây là cái bệ trôn đây cũng là một trong những mẫu bệ trôn à, năm 2020 này anh em này mới ra mắt nên là ở clip này tôi giới thiệu luôn cho anh em là hai mẫu đồ có thể chôn trực tiếp dưới đất để dưới giường dưới điện dưới chiếu đều có thể chơi được với khoảng cách rất là xa và lối trực tiếp là cục dung ra bên ngoài anh em nhé thì không để mất thời gian của anh em nữa thì bây giờ tôi thử test qua cho anh em vài ba tiếng bạc anh em nhé ờ, đầu tiên là anh em bật công tắc này bật công tắc của máy lên là đầu tiên này chắc chắn là phải bật công tắc của máy lên thì anh em mới có thể chơi được thứ hai là cái cục dung này tôi sẽ mở cho anh em xem luôn là sử dụng pin con thỏ anh em nhé chỉ cần duy nhất là đúc pin con thỏ vào này rồi anh em nắp lại và bật cái cần gạt on off lên đây là bật và tắt Đấy, khi anh em bật và tắt à, chơi làm sao cho hiệu quả nhất thì anh em chỉ việc là phục dung sẽ đúc trong người còn ở video này tôi sẽ để lên chiếc bát này cho anh em có thể nghe được nhé đây anh em này và điều chỉnh à, cái độ dày độ mỏng bằng cái à, <coughs> đây cái con quay của nó đây anh em điều chỉnh trực tiếp này khi anh em sóc xong bắt buộc là trong một cái vòng rất là rộng này thì anh em làm sao đặt cái đĩa vào trong vòng tròn hoặc là lệch với ló một tí vẫn có thể được hãy đặt vào trong cái khoảng vòng tròn này sẽ báo dung là nẻ dung một sấp hai là không dung và tứ tử là dung hai đầu tiên là tôi sóc thử cho anh em là đầu tiên này khi anh em sóc xong là nguyên tắc anh em chơi sẽ như thế này sóc xong và anh em sẽ kéo vào trong cái đoạn vòng tròn à, trong cái bệ số này kéo vào sẽ dung và kéo ra vẫn sẽ rung có nghĩa là đi vào rung một lần đi ra rung thêm một lần nữa ví dụ này máy báo cho tôi rung một nhịp là lẻ anh em nhá bây giờ tôi kéo ra vẫn rung một nhịp nữa này có nghĩa là vào rung và ra cũng rung tôi đánh lẻ này anh em này lẻ ba trắng anh em nhá cái đồ này là hiện tại là đang là chuẩn xác nhất bây giờ ấy so với cái nhịp rung thì nó ít hơn với cái nhịp rung của cái đồ chơi cảm ứng về đồ cảm ứng thì nó sẽ tiện lợi hơn là anh em sẽ không phải bố trí cuộc chơi sân bãi chỉ việc luồn duy nhất quân vào và máy anh em đút trong người là anh em có thể dùng được thôi dung một tôi vẫn đánh nẻ này tôi mở luôn trực tiếp trên này vẫn là nẻ này ba trắng chuyển sang ba đen Đấy, lại dùng tiếp này không dung thì tôi có thể đánh tất tay vào mặt vị sấp đôi tôi mở sấp đôi 100% là chuẩn xác anh em này cái đồ này chơi thì không bao giờ có chuyện sai lệch được trừ khi anh em đặt sai vòng hay là đặt lệch vòng so với cái vòng bệ quá thì nó mới có thể sai được thôi còn khi anh em đặt đúng thì không bao giờ sai được Dùng hai đánh tứ tử anh em nhé tứ tử này đó anh em này tiếp theo này không cần biết tứ đen tứ trắng chỉ biết là dùng hai đánh tứ tử là mặt chẵn thôi dung một này đánh nẻ này anh em này để anh em này Đấy, tôi test thử cho anh em mà tiếng nào cũng chuẩn xác 100% hết hầu như là dung nó sẽ không bị dung loạn như những bệ thời xưa anh em chơi bệ từ thì nó sẽ bị dung loạn Dung loạn là do anh em chưa biết cách chơi bởi vì bệ từ là khi ai đã cảm nhận được tốt về cái mẫu đồ thì anh em vẫn có thể chơi được dung một này tôi vẫn đánh nẻ này mở lẻ này ba đen này anh em này tiếp theo này vẫn là nẻ anh em nhá lẻ ba trắng này anh em này sóc tơi quân sóc dồn quân hay là đè quân máy vẫn có thể báo chuẩn hết 100% lẻ này anh em này bỏ đuôi này rồi chồng quân này Đấy, chồng quân chéo quân này vẫn báo chuẩn xác hết 100% anh em nhé đó chính là cái bệ số năm 2020 mới ra anh em này anh em ấy, đi chơi với cái môn chơi sóc cái bịp thì anh em nên lựa chọn mẫu đồ này cho tôi và tôi sẽ giới thiệu qua đến cho em là nhà tôi sẽ cung cấp tất cả những mẫu đồ chơi sóc đĩa bầu cua tài xỉu và bài lá anh em cần tư vấn về đồ chơi nào có thể liên hệ trực tiếp đến cái địa chỉ công ty của chúng tôi thì lưu ý rằng là anh em bây giờ đi mua hàng thì rất là nhiều những cái cơ sở nó lừa đảo với những mẫu đồ không chơi được không cần luồn gì vào trong cuộc chơi mà vẫn có thể chơi được thì đó là những cái điều rất là vô lý nếu mà như thế thì sao tại sao chúng nó lại không đi đánh mà lại bán cho anh em đấy đó chính là lừa đảo 100% anh em nhá và công ty nhà tôi thì sẽ có địa chỉ rõ ràng cho anh em và sẽ có phiếu bảo hành đấy, dành riêng khi anh em mua hàng với cái chế độ bảo hành rất là tốt <clears throat> đây công nghệ nghe nhìn thông minh này có số điện thoại này địa chỉ cơ sở đầy đủ hết anh em nhé website ấy số điện thoại bảo hành tên khách hàng bảo hành đấy, ngày hết hạn bảo hành đều đầy đủ hết ở trên cái phiếu bảo hành này đấy, sản phẩm thì anh em phải bắt buộc là không làm đứt dây này hay là anh em không làm hỏng hóc gì thì chúng tôi sẽ ví dụ là sản phẩm của chúng tôi tự hỏng thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em 100% anh em nào có thể gần cơ sở thì qua cơ sở nhà tôi nhà tôi thì sẽ có hai cơ sở cơ sở một là gần bến xe mỹ đình hà nội đây là địa chỉ này 28 ngõ Simco đường Phạm Hùng Mỹ Đình 2 Hà Nội còn cơ sở 2 là trong bến xe miền Đông Sài Gòn là trong khu vực miền Nam anh em gần cơ sở qua cơ sở nhà tôi và số điện thoại hotline anh em tư vấn mua hàng là 0974644445 anh em nhé số điện thoại đã đặt ở trên góc màn hình có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại và tôi sẽ tư vấn cho anh em đi đồ chơi tốt nhất hợp lý nhất đến cho anh em cảm ơn anh em đã xem video